Evelyn à? Adele Evelyn Hà Nội đó gì không? My pilgrimage chơi được vừa đáp vào đấy tí à, tí tí tí em em lấy máy máy quét á tí em lấy máy quét đi qua ờ, phá mắc để mà lên cấp 2 sớm what the fuck em này nó nó đúng rồi nó to nữa em bớt bớt đi mấy không nó gì thương hại chết em ơi chỉ uh, ờ, cho cho anh mắt nha alo alo nhìn lên em bắt lưng thế nào Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi Hết e nè anh ơi, giết giết rồi Giết e giết nha, giết nha, giết nha, giết nha, giết nha Ok anh ơi Ok, ok Ok em ơi Rồi Ok em ơi Không, em con này đang đi đi với Lucy á, khó chơi lắm Anh ơi Hai đồng này nó lì quá, lì động quá giữa nhà anh chưa tăng anh anti đâu chưa có em đi lọt, có em Hiếu ơi, Hiếu ơi, giúp em cái Hiếu ơi Căng boss nè, căng boss nè, căng boss nè Hai, hai, hai, hai Hai Đi con Good job À đây, chiến sao boss không lát Boss nè, chung boss nè Boss nè, chung boss nè Đen ơi Nó thấy rồi, nó thấy rồi, nó I'm joking! No, no, Stop! Stop! Kiểu đồ. Đó, bị tụi tôi hắt lộn cái não liền. Sao đâu, sao đâu. Ê, nó, nó, nó, vô anh nè, nó vô anh nè. Táp ra, táp vô Nghe Berlin nè, nghe Berlin nè, nghe Berlin nè. Mà, mà, mà, mà, mà. Nó không flash, nó không flash, nó không flash, nó không flash. Thế là tại sao chứ được? Từ từ từ từ. À chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Từ từ từ nha, từ từ nha. Lucy nó cản em rồi, Lucy cản em rồi À Em em em chơi đâu? Ok ừ. Lá nó rồi, lá nó rồi Không sao ông đi ông phải đánh tỷ kèo kèo nào anh tham được tham kèo nào anh solo kill được ủa dạ ở gì đấy gì đấy đâu phát gì tao tao mẫu giết anh nhờ Evelyn không không flash vô á à, đắp vô rồi không chưa chưa chưa anh anh anh anh anh anh à, hết mana rồi hết sạch mana rồi cô đang đi đâu hết sạch mana rồi Quà về Được không, được không? Ê, ê, ê, thằng Evelyn đúng được đi Bắt đầu, mẹ, bắt đầu Này, này, anh chỉ lau, anh chỉ lau lại à Nè, à, nè, chơi, chơi, chơi, chơi Công việc, công việc, đây, công việc Bắt đầu, không gì à Đấy Chờ rồi, chờ rồi, chờ rồi, đây, đây, đây Không có lát, không có lát, không còn lát Hả? Anh nổ gì mọi người cứ Nè, nè, nè, nè Đây, đây, đây, còn đây, còn đây, còn đây, còn đây kéo ở rồi rồi rồi rồi rồi đây đây đây một hai có ad ad kìa tôi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ ăn đơn ti ăn đơn ti ăn đơn ti ăn đơn ti ấy ấy ấy ấy ấy trời chết luôn đã đổ sao lại chết tốt nhỉ ê ê ờ, vô á vô á cho rồi đánh luôn đi đánh luôn đi không nhai với này đâu đánh đánh đánh từ từ này ấy nói tên chơi anh rồi Tôi anh Hiếu vào. Tiếp tục ăn, tiếp tục ăn, tiếp tục ăn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Brand đây nè, Brand đây nè. Cái này nó ra nó sắp chết sắp sắp sắp chết rồi. Ấn Độ. Tìm nó ra, tìm nó ra. Đây đây đây, vô vô. Ê, chạy đi. Bảo bảo kê, bảo kê, bảo kê. Go go go. Can can. Không cho. Evelyn không tây đâu. Evelyn nữa nha. Rồi, ok. Đấy, không hàng lịch nào. Giảm mít đấy, thằng Eve giảm mít nào, thằng Eve giảm mít nào tốt tốt tốt ngoại ngon vậy ta anh tì chết rồi không lát ôi không lát tốt tốt không lát nó sâu rồi nó sâu rồi nó sâu rồi đóng rồi có không không đánh hội đồng nhiều quá đồ đồ đồ em nè em Berlin em em em em em à, cháu lắm cháu lắm hai món phép rồi giúp lỗi không giúp lỗi không nè câu đòn lùi ra lùi ra ôi ai á dạ. bắt anh bắt anh sao không sao không sao không hiểu rồi chết à này này anh ăn tia anh tia vô này vô này vô này vô này ở chúng luôn rồi ai rồi từ từ từ từ từ từ đi từ từ đi hồi máu đi hồi máu đi thầy hào Ủa, đi rồi đi rồi Nghĩ này nó cứ ờ, Lucy không lát đâu, Lucy không lát đâu à. À. Chết rồi, chết rồi Bà rồi, anh không có chiêu không nó không thì giết thằng nào được giết chứ anh thôi bỏ luôn rồi. ơi diễn bi à chạy anh chạy anh chạy anh chết chết anh hiếu bồ nó đúng không anh nó đúng nè nè nè nè nè nè đúc kìa đúc kìa piu đồ mà lát anh lát anh ờ bắt này không còn còn bắt đi bắt đi Wow, mà được kéo trúng rồi nè ngon luôn á, bắt này chết luôn Amro rồi còn ít em còn ít em còn ít còn ít kìa kìa còn con ti kìa à, còn ti kìa còn ti kìa còn ti kìa nope con con cẩn cẩn thận lucy nhá cẩn thận lucy nhá ăn ăn ti ăn ăn ti à mày sống chập cày thế gì dạ. á người chết đây rồi ừ ủa anh đi à, sớm tí là, là cứu hà ấy em díu được á, díu được mà có Lucian Đấy. đang nó bắn thằng đồ thôi. Hai trăm năm cuối này em lên giết rồi. Ăn ăn cái đi em ơi, ăn cái đi em ơi. Nghe nghe á. Rồi rồi rồi đi rồi. Lên nè, lên nè, lên nè. Không rồi, không rồi. Ờ, tới, không tới, không tới. Đây để em đứng đến mình Bắt về, bắt rồi bắt về, bắt về. chết à chết à mẹ baron nong baron nong baron được nha baron được nha Evelyn không tì, Evelyn không tì, lên không tì. Ờ để ăn để ăn anti ăn anti chết thằng. quang quang quang quang quang quang Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Anh đi anh đi anh đi anh đi anh đi anh đi anh đi anh đi. Rồi ok. Hay. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đây, đây, đây, đây, đây, đây, thằng này, thằng này. Cổng đó, cổng đó, cổng đó. Ok, ok, ok, ok, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Rồi, chạy sơ. Hãy à, mấy anh này bấm độ biết đường đi, khó chơi quá. Cái gì bố đá xuyên liên tục là Wizard luôn hả? Ghê hả? Kinh hả? Trời. Win được, win thôi, win đâu. Win có lát, win có lát. Em lên vừa ra. hai hai hai không lá lên không lá lên không lá không không lá đồng game đồng game này đúng không đồng lít này đúng không quýt với chúng tôi này quá nhỏ <laughs> em ra ăn rồng cái chặt đầu trước đi chứ đổ rồng luôn mà sợ phải nồi đây đây đây đây chạy đi chạy đi chạy mình đánh nó đi ê mình ăn mình ăn rồng nhá mình ăn rồng nhá <laughs> đợi rồi xong chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi tôi lượt ra ra ra ra ra được đó đó đó thấy chưa sao, sao à mày mày chồng ấy chạy vô chạy em chạy em mày mày thấy không bảo là đi mình nghe ngang lòng đi xong chạy vào đây đúng đúng rồi luôn à bố mày lên thấp thấp lên thấp đầu còn gặp giải à thì gặp thì đánh thôi chứ ai ở đây ai sợ ông đâu ừ gặp dạ, thì bắn thôi chứ ông làm như ông lại thường xuyên hay gì mà sợ ông thì đó anh sợ quá chắc bố mày lại sợ mày có cơ có có Evelyn có Evelyn có Evelyn à, em lên em lên em lên em lên em lên đánh nào đánh nào chồng một chồng một chắc bố mày lại sợ mày cái lá nha cái lá nha chưa chưa chưa chưa chúng ở đây kìa chúng ở đây kìa ăn đi ăn đi ăn ờ, đi ăn đi ăn à. đi ăn à, đi à. ủa tôi không chết à à là hồn cát chơi luôn á anh bơi đi bơi đi cỡ mày tìm mày gắn thôi à tìm mày gắn à cái làm làm kèo định mẹ năm củ không chơi không ờ không chơi liền á à, ông kể gì ai úp liền luôn á tôi hứa chơi không có, chơi không năm chục củ có chơi không chơi không có tiền thì chơi nha không có tiền thì thôi đi đi đi người ta đi Đấy, khi vào khi vào cái chuyện người ta đéo hiểu thì sao. mẹ nó cược em anh à Ron hết chiều rồi không sao đâu nó giết anh rồi anh còn con tim mà họ giết anh anh bảo đời mạnh hơn bình thường ức ức này à đi áo <coughs> rồi baron phi á anh thích kèo gì hả năm năm chục củ chơi không chơi inbox facebook nè inbox facebook có ghi tôi có ghi vào phía trên kìa thấy cái thấy thấy thấy cái bút hiếu à, đẹp trai cute boy ở phía trên không đấy inbox rồi đấy đừng có boss rồi em lên tên này nói được là làm được đó nha nói được là làm được nha nhưng mà đừng nói xong mà chạy thôi không phải là đàn ông <laughs> không phải là đàn ông đùa anh hiếu từng đấm từng cạo bao nhiêu thằng ra máu không tao đã từng đấm từng cạo bao nhiêu thằng ra máu rồi cái chưa mày à, cứ đi chơi game mà cứ gặp thằng nào dọa được mà cứ gặp ai dọa người ta trời ơi ông ông làm như ai thì sợ ông không bằng vừa thằng có thằng này phải chết rồi đó ờ, nó tông học cát rồi thằng này phải chết rồi ba nó bắt anh nó bắt anh nó bắt anh nó bắt anh sao à đi báo đời cứu báo đời sao em thì ra mày chọn cái chết ra mày chọn cái chết mấy thằng mọt đó hả rồi cô nhá ờ, trời ơi tôi quỳ ông ông thử giả vờ định mẹ inbox xem rồi cái gì ờ, từ trung gian trung nhất gì không thử chuyển tiền là biết mỏm hay không mỏm liền mà đéo liền luôn ông đừng có nói nhiều nữa ông đánh không một đánh hai không tiền thì không thiếu mà nhiều thì không có đánh một đánh hai không đừng có nói nhiều nữa không Đúng không một một cái là lúc nào gọi là đủ gọi là đủ kèo với ông hết trơn á họ bao nhiêu được bao nhiêu ở đây tôi với hà làm tháng tỷ tám thiện hiện chúng ta thì chúng ờ, ta là lương tháng tỷ sáu thì phải không không lẻ mà hai hai ông này team này mà không đủ tiền mà chơi đâu hả thôi ờ. anh hiếu ơi không đủ à chết luôn anh hiếu ơi có thêm vô chuỗi nè không được nhảy ranh nè à. quan nét ăn kia thôi à. thôi ông ông tôi nói thiệt nghe ông đi mẹ ông đi ông ơi ông đi mẹ ông đi ông ơi đang bảo là gì uh, ờ, inbox kèo các kiểu xong đi quan nét qua nét ông làm gì qua tôi nhiều cũng cướp vào, vào mỏm ông à má rảnh háng vớ vẩn đi mà mấy thằng vớ vẩn đi đi đi đi đi sao đi đi đi đi đi dùng cho cái điện mẹ ông ông không thấy tôi đuổi ông như chó à đi mẹ đều đi đi đi đi <laughs> đi đi